<laughs> Cuối cùng thì chúng ta cũng đã phát hiện ra được ba con robot yêu quái xuất hiện trong làng Hero Team ở bên kia rồi. Uhm,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 thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team Để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em Thì nếu như các bạn nào mà muốn bọn mình làm tiếp tục cái series gọi là à, bộ ba siêu nhân này á Thì anh em đừng quên là hãy để là cho video này đạt lên được 10.000 like anh em Nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ tiếp tục ra video mới cho anh em xem nha Đó Và anh em cũng đừng quên nè là khi mà anh em đang xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo á thì nhớ bấm vào trong quảng cáo để giúp cho mình có thêm thu nhập nhập để cho siêu nhân có tiền ăn ăn cơm nha các bạn siêu nhân cũng cần ăn cơm để để để để để để để, để sống nha các bạn <laughs> ok rồi ok rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào các bạn ơi à mà quên nữa hồi nãy mới đầu vào video các bạn có thấy mình nói gì không đây các bạn coi nè phía trước mặt chúng ta hiện tại nó đang có gọi là ba con robot các bạn ơi đây một con ở đây nè con ở bên kia với con ở bên đây đó đây chính là ba con robot mình không biết từ đâu nó đến đây các bạn ơi nhìn rất là lạ luôn nhưng mà nó xuất hiện trong làng hero team và mình nghe nói con robot này nó đen cây ồn ào cho mọi người xung quanh cho nên bọn mình quyết định đến đây để điều tra thử xem mấy con robot này là gì à quên nữa trước khi lại bọn nó điều tra thì mình cần phải biến hành siêu nhân để cho an toàn bạn ơi chứ không thôi mình đang mặc cái bộ đồ bình thường mà mình lại gần nó lỡ đâu nó có vũ khí hay gì nó quýnh mình là mình chết sao đúng không ok à, bộ ba siêu nhân tập hợp chuẩn bị biến hành siêu nhân hay Chà Trời đó mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi nè Thấy bộ giáp của bọn mình ngầu chưa? Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lại gần mấy con robot để điều tra thử coi mấy con đó là con robot đến đến từ đâu nha Mình không biết bọn nó ở đâu xuất hiện trong làng Hero Team Nhưng mà những vật thể lạ như thế này chúng ta cần phải điều tra bạn ơi Ok, anh em siêu nhân, lại đây nào Ê, ây à, ôi con robot tấn công mình các bạn ơi Ây à, nó đốt mình các bạn ơi trời, trời, trời, Ủa phải không ta? Hay, hay, hay là do mình lộn ta? Ơ, dịch, dịch, dịch, dịch, đây, anh đâu rồi? Anh nè em, em nói nè anh thử lại gần con robot coi coi nó có nó có làm gì anh không hình như nãy nó mới tấn công em hay sao á anh, anh, anh, lại gần nó thử coi trời đi, đi, ơi đàn ông gì mà yếu đuối nhìn à đẹp trai nhất làng siêu nhân dạng hello trời trời trời nó bắn dịch kìa nó bắn dịch kìa bạn ơi nó chạy mau ơi nó bắn ra dịch cháy mông luôn bạn ơi trời ơi bạn ơi à thì ra đây chính là những con robot muốn khiêu chiến với anh em siêu nhân bọn mình ok ok tụi mày sai lầm rồi hả em cũng không biết nữa Em nhìn mấy con robot này nhìn rất là lạ luôn Em chưa thấy bao giờ Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như chúng ta mà có được những con robot này Thì biệt đội siêu nhân chúng ta sẽ rất là mạnh Cho nên em nghĩ rằng chúng ta hãy thu thập bọn nó đi anh Tiêu diệt bọn nó à, và lấy lấy bọn nó về Tìm cách để thu phục đúng không Đúng rồi thu phục bọn nó Đúng rồi đó ok Rồi ba anh em siêu nhân Tiên lên Nhạo lên em Nhạo lên Rồi Ây à nó, nó đốt lửa em thêm lần nè ừ, Ây à mày mày Mày Mày Ây à Ây da Rồi xong anh em mình chết hết luôn vậy thôi chạy chạy chạy chạy về đây chạy về đây rồi xong ba đứa chết luôn chạy về chạy về căn cứ chạy về căn cứ Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con robot này nó hung dữ quá bạn ơi Mới vừa gọi là nhào vô đánh nó có mấy cái thôi mà nó bắn một mình chết queo luôn Ôi, hình như mấy con robot này á Nó đang cài đặt một cái thiết bị gì đó Mà nó không cho hero team bọn mình lại gần anh em ơi Nó không cho cho ba ba ba ba đứa mình lại gần nó Cứ lại gần nó là nó bắn chết tụi mình nè Ok, bây giờ trong đây nè, có anh dịch nè Anh dịch chính là siêu nhân vàng, siêu siêu có tốc độ cực kỳ nhanh Cho nên là dịch hãy thử à, gọi là chạy lại chỗ nó để tấn công nó thử coi Em nghĩ rằng dịch là người chạy chạy nhanh nhất rồi đó Lại đi anh À ok, vậy thì anh sẽ thử dụng Siêu nhân vàng, siêu tốc độ yeah! né né anh né né đạn anh anh anh phải né đạn sao anh chạy thẳng vậy anh phải vừa chạy vừa né tấn công phải không đúng rồi đó đúng rồi né đi anh hay quá né anh đúng rồi hay quá trời ơi trời ơi bạn ơi ơi anh anh dịch cũng không đánh lại bọn nó luôn bạn ơi chết rồi giờ giờ giờ đây về đây về đây về đây anh chạy chạy chạy lại đây chạy lại đây chạy lại đây chạy lại đây chạy lại đây trời ơi các bạn ơi anh dịch là người nhanh nhất tim anh dịch còn gọi là không né được đạn của bọn nó nữa thôi toan rồi toan rồi kỳ này là không thể nào mà lại gần mà nó tấn công được rồi nhưng mà bây giờ bộ ba siêu nhân bọn mình á thì chỉ có thể gọi là quýnh bằng tay thôi tại vì bọn mình chưa có vũ khí làm sao có thể lại gần nó được ừ vậy đây với một cái con yêu quái tầm xa như thế này thì bọn mình phải sử dụng đến vũ khí gì để giết nó đen à hôm qua anh vừa ăn bún đậu bóng tôm là để anh đang xì hơi cái nó thúi quắc chết tào lao tào lao nó là robot nó không có thở đâu mà anh anh xì ừ, hơi anh xì hơi nó cũng không có nghe được gì đâu ủa nhưng mà em em nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải cần sử dụng đến gọi là súng anh ơi đứng tấn công từ xa chỉ có thể sử dụng súng thôi vấn đề là bây giờ mình móc đâu ra súng Hay đúng rồi vấn đề bây giờ là súng ở đâu ra mà có đây ta bởi vì bây giờ bọn mình chỉ mới có đồng hồ siêu nhân thôi chứ chưa có súng làm cách nào để có súng đây ta à đúng rồi em nhớ vậy đây Em có một cái căn cứ bí mật ở bên dưới lòng đất Bây giờ anh em mình về đó đi Em sẽ chế tạo cho mỗi người một cây súng thật là mạnh Để chúng ta tấn tấn công mấy con yêu quái này chịu không chơi luôn chịu, rồi bây ok để chúng nào mà bạn cạch chứ luôn á đi đi đi đi đi. đi đi đi mấy con này nó bằng sắt cho nên em nghĩ rằng em sẽ chế một khẩu súng thật là mạnh có thể bắn thủng luôn cả mấy cái cái, cái sắt thép của bọn nó luôn ok anh em về căn cứ về căn cứ mấy con này mạnh quá đánh đánh đánh đánh đánh không lại rồi về về về về vô vô vô vô nhà em vô nhà em vô nhà em căn cứ ở trong nhà em nè vô đây mọi người vô đây vô đây đó chú thế này chú thế này dịch ở ngoài dịch rồi Mày căn cứ mất cây anh gì căn, cứ em nhìn anh à siêu nhân vàng đó vàng mà màu hoàng kim quý phái sang trọng này giờ em bắt anh chui xuống dưới toilet cái gì vàng Trời ơi anh ơi Em em xây căn cứ bí mật ở bên dưới cái toilet này Để cho không ai biết hiểu không Đó, ờ, Với lại là nó ở bên dưới căn hầm Căn hầm ở kế bên cái toilet Chứ đâu phải là ở bên trong toilet đâu anh sợ Chui chui xuống ừ, à. Chui chui xuống Rồi Timmy xuống Trời ơi cái này dạ. căn hầm này sạch sẽ đàng hoàng hiểu không Được xây thiết kế rồi là ngăn nắp đàng hoàng hiểu không đó ờ, đây dịch đây vậy thấy không đây à đây chính là cái khu à, căn cứ à, dưới lòng đất quen nè đây mọi người nhìn nè đó ờ, thấy đẹp không khu căn cứ cực kỳ đẹp luôn à khoan bây giờ để có thể biết được con yêu quái đó là yêu yêu yêu quái gì thì em cần phải sử dụng uh, gọi là cái máy này để em biết nó nó nó là con yêu yêu quái gì để em uh, nhập dữ liệu của nó vô nhập vô nhập vô đó ờ, mấy bạn ơi bạn thấy chưa sau khi nhập dữ liệu vô xong thì con robot đã được hiện ở trên đây rồi bạn ơi đó đây chính là con robot mà hồi nãy nó tấn công bọn mình nè để để mình xem coi con này cái điểm yếu của nó là chỗ nào ta Em hồi nãy em thấy á, là nó bắn chúng ta từ trên cái áo giáp của nó có một cái lỗ trên đây nè Nó bắn cái viên đạn ở từ cái lỗ này Thì em nghĩ rằng chúng ta cần phải tiêu diệt nó bằng cách là chúng ta phải chế tạo một cái súng Và bắn bắn vô trong cái lỗ này để cho nội gọi là làm hư làm hư con robot này Thì chúng ta mới tiêu diệt được bọn nó Anh anh hiểu không? Ờ, hiểu Ok à. đó, Thì đây mình đang quan sát con robot nữa bạn ơi Đó đây là công nghệ tiên tiến nếu như bây giờ mà bộ ba bá đạo bọn mình á mà gọi là lấy được con robot này về ha là bọn mình sẽ trở thành những người mạnh nhất luôn bạn ơi, cực kỳ mạnh luôn á nha. À, ok ok. Rồi, Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo súng để gọi là giết mấy con này mới được Ok, mọi người đợi em xíu nha Em sẽ nhập dữ liệu vào đây Và em sẽ chế tạo cho mỗi người cây súng Nhập vô, nhập vô, nhập vô, nhập vô One hour later Hey, mấy bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã chế tạo xong rồi Bây giờ chỉ cần bấm cái máy này cái là nó sẽ sản xuất ra một cây súng cực kỳ mạnh luôn Ok, bấm nè u uh, súng màu xanh đó súng này là súng của em nè đây mọi người nhìn nè súng gì quay quay quay vậy nè súng của em quay quay quay em tròn này, thấy không ghê không nè mấy bạn mấy bạn coi nè súng của mình quay nè đó quay vòng tròn nè ghê không ghê không nè dịch nhìn nè nhìn nè nhìn nhìn nhìn nó xoay nè đó xoay nè sẽ đâu sẽ đâu đó để em bắn thử với dịch coi nè bùm ui mạnh không bùm bùm bùm bùm ui trời ơi mạnh quá mạnh cực kỳ mạnh luôn nha em bắn cái em còn có một máu luôn nè trời em sắp chết rồi vậy đây ok không sao sao để em uh, chế chế chế tạo cho timmy với dịch cây nè bấm nè đó cái này là cây cây cây cây của dịch nè adu súng màu vàng mấy bạn ơi xịn ghê luôn á trời quầy đẹp đẹp đẹp đẹp đâu dịch dịch thử xoay súng coi ui xoay đẹp vậy xoay đẹp vậy ok rồi tới lượt timmy nè tới tôi tôi tôi đó của timmy á timmy lượm được chưa ở đây nè bên đây nè bên đây nè lượm đi lượm đi ui Timmy cũng có súng nè bạn ơi Ui đẹp vãi Ui Timmy thử thử thử xây súng coi Đó <laughs> xịn không xịn không xây súng nè Đó xây súng nè Anh em anh em xây xây súng coi Anh em thử thử xây súng coi Đó <laughs> xịn xịn Ok này Ok mọi người ơi Bây giờ thì bộ ba siêu nhân bọn mình ai cũng đã có có có một cây súng rất là mạnh rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại và tiêu diệt cái con yêu quái hồi nãy nha anh em. Đó, con robot hồi nãy nè. Bây giờ súng bọn mình đã có hết rồi. Ok, nhạc bộ đi thế nào anh em? Rồi ok anh em ơi Bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại cái chỗ con robot hồi nãy nha Hồi nãy nó láo quá nó dám giết anh em mình Bây giờ bọn mình sẽ quay lại bắn nó nha các bạn Ở dịch đừng có bắn tùm lum anh Cái súng này là mạnh lắm nha Bắn trúng con nào là con đó chết luôn đó Trời cẩn thận á Từ từ từ từ à, leo đây leo đây leo đây leo đây leo leo trên cao nè leo trên cao để mình mình tránh tránh tránh tránh xa tầm nhìn của mấy con robot ra không thôi bọn nó tấn công một mình á leo leo lên leo lên leo cao leo cao leo cao đó em sẽ leo đây nè rồi ok dịch dịch leo đây dịch leo đây leo đây ok để em xem coi Bây giờ chúng ta sẽ phải giết mấy con này bằng cách nào đây Em nghĩ rằng chúng ta phải có một cái kế hoạch thật là hay đó chính là bọn mình sẽ chơi hội đồng ba đứa mình sẽ bắn chết trước một con sau đó bọn mình sẽ bắn thêm những con con kia mọi người chịu không chơi ok rồi chúng ta cùng nhau đánh cái con ở bên bìa bên đây trước nha ok qua à. đây qua đây qua đây mày mày mắc công leo lên đấy rồi chạy lên chị ạ ờ đúng rồi mắc công leo lên xong chạy xuống làm gì không đó đúng đây. leo lên trên ờ. đó để bạn kế hoạch rồi mới xuống đây tấn công được ok à, rồi. à nó rảnh ghê luôn dịch ok bây giờ thì uh, timmy sẽ là người uh, nhào lên đầu tiên đi tôi nhường con gái trước á leo quýnh nó đi à. ủa tại sao phải nhường con gái đó hai ông phải bảo vệ tôi chứ tôi tôi phải phải xong xa lên vậy Trời, cái gì anh sao dịch giết timmy vậy trời không nên gọi là bà bế anh ok rồi dịch lên đi cố lên dịch cố lên trời trời trời trời trời trời chết queo dịch luôn rồi xong dịch biết hành dịch quay á bạn ơi ok thôi mình đứng mình đứng từ xa mình bắn đi mày mày mày mày lấy à, nó mày bắn tao đây ấy ấy ấy da nó bắn em vậy ơi à. rồi xong em chết luôn à, rồi ok à. trời ơi con này mạnh quá bạn ơi mình đứng gần hay đứng xa gì nó cũng bắn được mình hết ôi ôi nó chết rồi chết rồi chết rồi ok còn còn còn tiếp theo còn tiếp theo còn bên đây còn bên đây chứ còn bây giờ chứ còn bây giờ giờ giờ chứ ui nó bắn nó bắn kìa nó bắn kìa ôi khoan khoan ờ, từ từ tiếp ờ, đi ờ, bây giờ phải chơi chiến thuật đi đi vòng đi vòng đừng nhảy vòng qua đây vòng qua đây có đấy Ơi mọi người ơi, bây giờ em nghĩ như thế này nè Bây giờ chúng ta sẽ chơi chiến thuật như thế này Là anh Dịch sẽ đứng bên đây, em sẽ đứng đằng sau nó Timmy sẽ đứng ở, ở phía trước nó Để nó không biết tấn tấn công người nào hết Chúng ta sẽ bắn từ ba phía, hiểu không? À, tức là mình lan tỏa đúng không? Nên mỗi đúng rồi. góc nè Ok, à, mỗi, okay, người một góc okay. Mọi người một góc, ok Em em em bên đây Tôi xong lên chưa? Hả, Timmy qua đây nè, Timmy đứng bên kia Trời ơi, tôi nói bên kia à, bà không nhớ à. okay, okay, okay, Timmy bên kia à, Không ơi, con này dạ. trai sao, lấy giờ toàn đừng ngắm anh rồi Trời ơi, thấy anh anh anh, dịch đẹp trai quá, nó ngắm anh anh anh, anh dịch á. Ok, Timmy đứng bên đó nha. Anh dịch thì đứng à, bên kia. Oh. Ok, em đứng bên đây nè. Chuẩn bị chưa Một, dạ, chuẩn bị rồi. Hai, ba, tấn công. Mày mày mày mày mày hả? Robot nè. Mày mày ha. Ơi trời nó không biết bắn người nào hết đây em ơi, nó không biết bắn bắn người nào hết cho nên đứng im chỗ thôi. <laughs> mày mày mày mày hả mày? Ui. Ui thành công rồi thành công rồi các bạn ơi thành công rồi chúng ta đã giết được con tiếp theo rồi ok rồi còn con cuối cùng nó đang đứng ở trên cái nóc nhà kìa con này thì mình phải giết nó bằng cách nào để dịch dịch biết không con này à con này bây giờ đứng trên cao tầm quan sát bây của nó rộng lắm và bây giờ anh em phải gọi là sử dụng gọi là thú cưỡi mình chịu ra thú cưỡi đi xong rồi vừa đi vừa bắn mình mới chạy mình mới lé đi chứ không nó quan sát được mình đâu có nút được đâu ok rồi vậy chịu hồi thú cưỡi nha em sẽ rồi, chịu em. hồi Đấy. À, chịu hồi con mèo hả em sẽ chịu hồi con voi ok voi thần xuất hiện ok vừa đi vừa bắn tiến lên ui nó bắn em kìa nó bắn em kìa chị tê nó bắn em kìa ui nó đang tính bắn em kìa mày mày mày hỏi mày mày cho sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của voi thần hai hai bàn chân rồi mày, mày này này thì mày mày mày mày ui né né mình né đạn anh em ơi mình né đạn cho cái mà bình thường ta mong ơi con qua chết đây cái con này hả ui ôi chết kìa chết đây nè ui vậy là tiêu diệt được ba con robot này rồi bạn ơi ok ok rồi ha ha Ok bạn ơi Và cuối cùng thì Hero Team bọn mình À không phải nói đúng là bộ ba siêu nhân bọn mình Đó đã tiêu diệt được gọi là những con quái vật à, Người ngoài hành tinh robot rồi anh em ơi Và mình nghĩ rằng trong tập sau mình sẽ đem những con robot Những cái mảnh vụn của bọn nó về Để mình chế tạo cho Hero Team bọn mình Những con robot để bọn mình có thể cưỡi lên nó Và bọn mình bắt đầu chiến chiến đấu bằng những con robot luôn nha Bạn nào muốn mình làm video như vậy á Muốn làm mình làm video chế tạo robot Thì bạn đừng quên là hãy gọi là Để là cho video này đạt được 10.000 like nha anh em Cảm ơn anh em rất nhiều nha Và